Quý tín chủ tuổi Ất Mão kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ về tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý tín chủ đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình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 Người tuổi Ất Mão mệnh đại khê thủy là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi. Nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra rằng mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức rộng, khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bó buộc trong những khuôn khổ nào thích dành thời gian làm những việc mình thích. Nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn, họ sẽ phát huy được khả năng của mình, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuổi ất mão mệnh đại khê thủy lại là người làm việc theo cảm hứng. Nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển. Họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Với đặc trưng tính cách của thiên mệnh đại khê thủy, vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, họ thích sáng tạo và tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Trong năm 2023, tuổi Ất Mão cũng như bao người khác gặp phải không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí thời gian qua còn đánh đổi và hy sinh nhiều thứ. Bước vào tháng tư âm lịch tới đây, người tuổi Ất Mão với mọi khó khăn đều được giải quyết, được quý nhân dẫn đường, chỉ lỗi, thần tài ban lộc, công việc làm ăn suôn sẻ, kéo theo tài vận dồi dào. Cuối năm nay, người tuổi ất mão không thành rồng, cũng thành phượng. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi ất mão, sinh năm 1975, trong tháng tư âm lịch. Tuổi ất mão, tháng tư âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng tư này, sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón người tuổi ất mão. Tháng đinh tỵ này, vấp phải cuộc diện thương hại thái tuế, nên bản mệnh khó phát huy được năng lực vốn có của mình. Có nhiều thời điểm bản mệnh cảm thấy hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm, thách thức và sự cạnh tranh, trao phá đến từ đối thủ và tiểu nhân. Tuy nhiên, may mắn là tháng này có sự xuất hiện của các tinh nguyệt mã, thiên ấn và sao thái dương, sẽ giúp người tuổi ất mão sớm bình ổn trở lại. Chỉ cần bản mệnh giữ vững tinh thần, bản lĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực không ngừng của bản mệnh, chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp và đón đầu thành công. Ngoài ra, sau Thái Dương còn cho thấy, nam mệnh trong tháng 4 năm 2023 sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc. Lưu ý quý nhân của bản mệnh, chủ yếu là nam giới lớn tuổi. Trong tháng thì người tuổi Ất Mão đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp, mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Với bạn trong tháng này, nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về tháng mới khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toán và mong muốn của bạn đó là nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh vận khí hanh thông mưu sự dễ thành tháng này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự hãy cứ tin vào năng lực của bản thân với trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó mặc dù đôi lúc phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh song vận may trong tháng đưa đến cùng quý nhân hỗ trợ sẽ giúp bạn chuyển hung thành cát, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Hãy cứ làm việc nỗ lực ắt sẽ gặt hái được thành quả tốt, làm nhiều việc thiện thì tích phúc đức càng dày. Tháng này còn có sự xuất hiện của dịch mã, động tinh, dự báo khoảng thời gian này bản mệnh có thể hay phải xa nhà, phần lớn là do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Ất Mão, bản mệnh có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này nếu được cử đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh chấp hành tương lai sẽ có lợi. Ngoài ra, ở nơi đất khách bạn càng cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần bình tĩnh tiến hành từng bước, dục tốc bất đạt, nóng vội dễ hỏng việc. Dù là làm việc gì đi nữa nên giữ cái tâm thật tĩnh, không tính toán thiệt hơn hay toan tính quá nhiều, kẻo tự tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân dù có vấp phải sóng gió nào cũng chứ nên mất thời gian, sầu lo, mà cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, thời gian để buồn bã, thì hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Tuổi Ất Mão, tháng tư âm lịch, về mặt tài lộc. Phương diện tài chính của tuổi Ất Mão trong tháng 4 năm 2023 có thể duy trì ổn định, bản mệnh nên tập trung vào tích lũy sẽ tốt hơn, tháng này thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thứ tài không có nhiều, do đó bản mệnh nên tập trung làm việc và phát triển bản thân nhiều hơn, nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh. Tháng này cho dù có sao Thái Dương chiếu mạnh, giúp làm giảm bớt sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ, vẫn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự, ngoài ra tuổi Ất Mão cũng được khuyên nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc, dễ dẫn đến mất tiền hao của. Trong tháng cũng có nguyệt lệnh trường sinh và thực thần nâng đỡ, nên có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây, thì nay đã bắt đầu cho thu lợi nhuận. Thậm chí có những hạng mục bạn tưởng như không có hy vọng, thì nay cũng đã hồi sinh. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Người làm công ăn lương có một tháng công việc cơ bản bình ổn, trôi chảy, cũng khá nhàn hạ, mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan thu nhập bình ổn. Nhưng để tạo ra bước đột phá mới thì bản mệnh không thể cứ bình bình như thế. Hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Trong tháng này, một vài người chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh có thể sẽ phải đi xa, là liệu việc làm ăn, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, công nợ thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức làm việc tất bật suốt ngày thậm chí chuyện ăn ngủ không điều độ, dẫn tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể uể oải, nên chú ý công việc, sắp xếp cho hợp lý. Theo phong thủy phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng tây nam, gặp tam bích chủ về thị phi, điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán, nếu không thận trọng sẽ có kẻ tiểu nhân gây cản trở. Do đó, để hóa giải xui xẻo cũng như thúc đẩy tài khí, bản mệnh nên đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy ở hướng tây nam phòng khách hoặc bàn làm việc để thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tài lộc như ý. Tuổi Ất Mão, tháng tư âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng này, đối với người đã lập gia đình thì lại không được suôn sẻ như ý muốn, có những khúc mắc vẫn luôn âm ỉ giữa hai người, chỉ cần một ngọn lửa nhen nhóm là lại có thể bùng lên. Cả bạn và người ấy vẫn còn để tâm quá nhiều từ những chuyện cũ đã xảy ra, Hai người đều cần phải nhường nhịn nhau nhiều hơn, biết bao dung và thấu hiểu cho nhau, lùi một bước thì mới có thể đi tới sự nhất trí chung. Vợ chồng tốt nhất nên tránh chuyện hơn thua nhau, ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất nhé. Trong gia đình bản thân mỗi thành viên không nên hơn thua đúng sai, hạ thấp cái tôi một chút và biết suy nghĩ cho người khác thì mới tránh được những xung đột không đáng có. Tháng này cũng có sao thái âm chủ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên của những người đang còn độc thân vẫn có được sự khởi sắc,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 tháng 4 âm lịch về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những chú mèo trong tháng 4 này khá ổn định, được trường sinh nuôi dưỡng, bệnh tật nhanh khỏi, cơ thể sớm phục hồi sau ốm bệnh. Bản mệnh chỉ cần chú ý nhiều nghỉ ngơi hơn, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh chứng đau dạ dày tái phát. Ngoài ra trong tháng có thể sẽ phải di chuyển đi lại nhiều, bạn nên giữ tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông hạn chế ăn những món lạ, kẻo ảnh hưởng tới đường tiêu hóa bạn cũng nên tìm cách giải tỏa áp lực cho mình, tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Thời tiết nắng nóng cần uống nhiều nước, ăn thực phẩm mát gan, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể sẽ tốt hơn. Nhị hắc chủ bệnh tật ốm đau bay vào trung cung, tước vị trí ở chính giữa ngôi nhà, theo phong thủy phi tinh trong tháng, bạn không nên động thổ, để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu ở vị trí này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà, để sức khỏe luôn được tốt. Và bây giờ, là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Khởi đầu tuần mới của người tuổi Ất Mão đòi hỏi bản mệnh phải có sự điềm tĩnh và kiên nhẫn vì khó khăn đang chờ đón bạn với sự xuất hiện của thương quan. Dù hoàn cảnh có như thế nào, nhưng với sự tài trí của mình, bạn vẫn đủ khả năng để kiểm soát vấn đề nếu bạn đủ tự tin vào bản thân Vận trình tình cảm của người tuổi ất mão khởi sắc, bạn được sự chào đón ấm áp hơn là bạn nghĩ ban đầu, dường như thái độ của ai đó sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ và suy nghĩ. Đương nhiên, nhờ thế cảm xúc của bạn sẽ trở nên tích cực hơn. Có nhiều tín hiệu đáng mừng cho bản mệnh trong tuần mới, thậm chí có người bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ khiến cho bạn gây bất ngờ. Sự linh hoạt và mở lòng của họ sẽ khiến bạn đặt câu hỏi. Con người ai cũng như vậy, cũng sẽ có lúc học cách buông bỏ và đón nhận đúng không nào? Nhân khi có thái âm cát tinh, người tuổi ất mão tận dụng hết lợi thế đang có để tiến hành những dự định còn đang dở dang. Có thể không phải là việc gì to tát, đơn giản là lên kế hoạch cho những dự định của bạn hoặc thực hiện một bước tiến nhỏ trong tiến trình ấy là được. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số phát tài, số 95, số 05, số 78. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Chính tại mang tiền bạc từ những ngày đầu tuần cho những người tuổi Ất Mão. Tuy nhiên, đừng vội xa đà mua sắm để thỏa mãn cảm xúc của mình ngay lập tức. Ngoài ra, bản mệnh nhớ giữ gìn tinh thần thật tốt, vì có thể bạn phải đối đầu với khó khăn xuất hiện vào giữa tuần. Tuần mới cho thấy người tuổi Ất Mão tràn đầy năng lượng, bạn tự tin bước vào mọi thách thức, bạn không ngần ngại dấn thân để khẳng định mình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, không vì bất cứ lý do nào mà chùn bước. Hẳn nhiên bạn có năng lực nên mới tự tin đến vậy, đúng không nào? Trong chuyện tình cảm, lời khuyên là con giáp tuổi ất mão chớ nên mong đợi quá nhiều. Trước khi muốn ai đó mang lại niềm vui cho mình, thì chính bạn phải biết làm cho mình vui đã. Bạch hổ hung tinh mang đến điểm báo không vui cho sức khỏe của bản thân hoặc người trong nhà thậm chí có ai đó bị tai nạn trong thời điểm này và khiến người thân không khỏi lo lắng, hoang mang. Quý nhân, mùi, dậu. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, số 33, số 27, số 86. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Xem tử vi chỉ ra rằng khoảng thời gian này của bản mệnh niềm vui xuất hiện những ngày đầu tuần, còn càng cuối tuần thì càng khó khăn và trở ngại. Nhất là khi đối mặt với kiếp tài, bản mệnh rơi vào tình huống khó xử, khi tình cảm xen lẫn công việc có sự tranh chấp, thị phi. Tuần này của người tuổi Ất Mão có thể gặp một người bạn nào đó đang gặp khó khăn trong đời sống và rất cần đến sự hỗ trợ của bạn. Vậy thì, hãy đảm bảo rằng bạn ở bên họ và sẵn sàng chia sẻ với họ từng phút giây, họ thực sự trân trọng tình cảm mà bạn dành cho họ. Những vấn đề tình cảm của bản thân, thì người tuổi ất mão cảm thấy khó xoay sở. Đôi lúc bạn muốn bỏ mặc hoặc không tìm cách tháo gỡ nữa để bản thân có khoảng thời gian nghỉ ngơi, yên ổn. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến người tuổi ất mão bắt đầu có những lo lắng về tiền bạc. Thế nhưng đừng quá coi trọng tiền bạc và bỏ qua các yếu tố khác. Hãy làm những việc cần phải làm và đúng đắn về mặt đạo đức. Như thế bạn sẽ không phải hối tiếc về sau này. Quý nhân, ngọ, mùi. Tiểu nhân, tỵ, hợi màu sắc may mắn, xanh, đen. Con số phát tài, số 11, số 77, số 32. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Ất Mão trong tuần cuối của tháng đang có những dấu hiệu tốt dần lên. Nếu như trước đó bạn phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn, thì tuần này mọi vấn đề dần đều được tháo gỡ. Bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình, và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Về tài lộc tới cuối tuần mới có điểm sáng, do chính tài phù trợ, bản mệnh nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng sau những cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Sao thái âm cát tinh chiếu mệnh giúp cho nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn, hoặc nhận ra những người luôn lặng thầm quan tâm và chăm sóc mình. Về sức khỏe trong tuần này, chức năng gan tạng của bản mệnh hoạt động không tốt, cần lưu ý để tránh bị tổn thương hoặc gây thêm áp lực cho cơ quan này. Nên ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi điều độ, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều, giữ tinh thần luôn thoải mái. Quý nhân là tuổi hợi và tuổi mùi. Tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu. Màu sắc may mắn, màu vàng và xám đen con số may mắn, số 58, số 09 và số 73. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi Ất Mão hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Mão trong tháng 4 âm lịch 2023. Đầu tiên phải kể tới người tuổi Tuất. Đặc biệt nếu đó là người thân của bạn thì sẽ thật tuyệt vời, người tuổi tuất được cho là sẽ mang tới nhiều sự hỗ trợ và chỉ điểm kịp thời cho bạn, sớm vượt qua những khó khăn trong năm tuổi. Dù là con giáp, trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày, hai con giáp này có sự bao dung và thấu hiểu cho nhau, nên mối quan hệ cũng rất hòa hợp đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Người tuổi mùi Với mối quan hệ tương hợp hai con giáp này, chắc chắn không chỉ hợp tác vui vẻ trong công việc, mà trong cuộc sống thường ngày cũng có thể trở thành những người bạn tốt, hết mình vì nhau, trong mối quan hệ bạn bè, người tuổi mùi có sự khôn khéo, người tuổi ất mão lại biết lắng nghe, nên nhìn chung giữa cả hai, hiếm khi xảy ra xung đột nào quá nghiêm trọng. Ngoài ra, có rất nhiều chủ đề chung giữa hai con giáp này, cả hai có thể động viên và giúp đỡ nhau nhiều, tạo cho tuổi ất mão sự tự tin để vượt qua khó khăn trong năm nay. Người tuổi hợi Người tuổi hợi và người tuổi ất mão rất hợp để làm ăn chung trong tháng tư âm lịch. Trong quá trình hợp tác, cả hai có thể tìm được sự ăn ý và lý tưởng giống nhau. Tuy giữa hai người vẫn còn một số mâu thuẫn và có thể sẽ xảy ra một số cuộc cãi vã nhỏ. Nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, cả hai sẽ sớm làm hòa. Do đó tuổi ất mão nên chọn cộng sự, đối tác làm ăn trong tháng tư âm lịch là người tuổi hợi nhé. Cẩm nang vượng vận cho tuổi ất mão, sinh năm 1975, trong tháng 4 âm lịch năm 2023, lời khuyên dành cho người tuổi Ất Mão trong tháng tư âm lịch. Người tuổi Ất Mão nên làm gì? Người tuổi Ất Mão tránh lo chuyện bao đồng mà dính phải thị phi, cảnh giác với đối thủ và những kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó nên tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý, thủ mình khiêm tốn, cẩn trọng, cảnh giác. Người tuổi Ất Mão không nên làm gì? Tuổi Ất Mão không nên quá tìm người mà dễ mất tiền oan, không nên làm ăn bất chính va chạm, xung đột mà cát hóa hung,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 là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Sinh vào thời điểm này trong năm tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba, bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tiền đồ sáng lạ, rực rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản mệnh người tuổi Ất Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng Tư âm lịch. Tháng Tư âm lịch là thiết lập hạ trong năm, tuy thời tiết đều chuyển sang nóng bức, nhưng cây cối lại sum xuê, tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi Ất Mão, theo tháng sinh âm lịch, đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, hoặc rộng, biết nhiều, bất kể theo nghiệp văn hay nghiệp võ. Người sinh năm mèo vào tháng tư đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội, học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi Ất Mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đổ đầy, phú quý vượng phát. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi Ất Mão sinh vào tháng này, đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dổi. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát vinh hoa phú quý không ai bằng. Người sinh tháng 5 âm lịch, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp. Bên cạnh đó,